phải chín chích khô ra <laughs> ra dạ, dạ con ra ra ra ra đi ra dạ. ra chơi đi ra chào các bạn đến với kênh Vinam Vlog nha hôm nay mình sẽ ờ, cho các bạn xem về bốn chim chích cò nha đây là chim chích cò ờ, rất là dễ nuôi đây là động vật đó, hoang ờ, dã nha ăn cỏ rồi đó chứ còn cỏ đó đó đó thấy chưa đó nếu thấy hay thì hãy đăng ký like subscribe ủng hộ kênh youtube của mình nha để mình có thêm năng lực ra làm ra thêm nhiều video mới cảm ơn các bạn đã theo dõi vườn cô chứ cô chứ cô đó đó thả ra ngoài quá mừng <laughs> bay mỹ luôn luôn rồi

mình cũng nghe nói là loài chim chiếc cò này có thể giữ nhà được nha nếu như là chủ nhà thì có thể là gần này được nếu như bạn mà là người lạ thì nó có thể ờ, chạy lại mổ và đá các bạn loài chim này cũng nhắc là không giữ nha nên ờ, hạn chế lại gần nha các bạn Ừ phun phun phun phun phun cái này đó nó đâu có cắn đâu không nó đâu có, có bao giờ nó cắn chủ nó lạ đồ nó cắn cái chủ nó là nó không bao giờ cắn nó xuống nước chưa chưa đang cỏ mà chủ nó là nó ngộ ha là dịch thấy nó cũng lạng lạng đi ra bên kia kìa bay

để cho nó nó chích chích chích chích chích chích ba vậy nó cũng quay lại hả ừ nó có chủ nó mà nó đâu có, có luôn đó trong đây có trứng không ba đó nó nó cũng cũng về hà nó đâu phải à, mà bay luôn đâu nó cũng về. đó bay đã từ bay trở lại rồi à, đi trở lại chưa đã ngồi nó xuống ngang dễ xuống xuống hả ra chút rồi nó xuống nó khoảng bỏ ra mừng chết mẹ thả ra hoài sợ nó nó đậu ra không có chán thả thả nó ra nó cùng đó đó là mình xuống này đó xuống tắm cho mát rồi hơn dịch xuống ngược dịch à nó <laughs> bay xuống rồi đó xuống là yêu cầu con xuống là mấy con kia cũng xuống nha chờ nó lội kìa chờ nó lội giữa đìa đi chiếc cò đó bắt đầu ờ, xuống nước để ờ, kiếm ăn rồi nha thì chiếc cò sẽ làm gì với bà dịch thì các bạn ờ, đón xem phần tiếp theo nha